Hello em, Ngát Thị Nguyễn Lily, hello chị và xin bí kíp <laughs> Mùa hè nóng được như thế này thì mọi người thường make up như thế nào? Hmm. Hello đào Bùi Hello Nguyễn Quyên, hello mọi người à, Hôm nay nóng thật đấy sóng thật sự Bùi Kim Tuyến chào em Hello Đặng Lê Hoàn <laughs> Đã thấy Đặng Lê Hoàn tham gia online ờ, Trời mùa hè nóng nực như thế này thì mọi người có ngại make up không? Và mọi người có muốn là uh, da của mình đánh ờ, rất là nhiều những cái lớp trên mặt đâu em xinh thế yêu em ngày càng xinh chị ạ cảm ơn em thu hằng à, hầu như đợt này mà huyền like ấy, thì là ừ, bắt đầu like thì là da của huyền tức là không đánh một cái gì cả như hiện tại da bây giờ của huyền là cũng không đánh gì cả nó cũng có những cái uh, những cái nhược điểm uh, ví dụ như là da của huyền nó sẽ có những cái vết thâm quầng mắt này và nó sẽ có những cái vết nám tàn nhang hello hello mọi người thì uh, tối nay thì Huyền sẽ um, Huyền sẽ nói về một cái bộ sản phẩm mà Huyền đang dùng Võ Như Quỳnh em chào chị chào em chị có uống 20 day skin nữa không vậy công chúa bướng bỉnh chị có em ạ thì uh, trong cái buổi tối ngày hôm nay ý, thì Huyền sẽ nói về uh, một cái bộ sản phẩm mà Huyền đang dùng chị ơi da chị đẹp thế cảm ơn em <laughs> da chị đẹp thế ờ, hôm nay thì à để huyền đánh một chút son vào trông cho đỡ nhợt nhạt nhé tại vì là bây giờ like thì huyền đang để mặt mộc đang để mặt mộc thôi để cho mọi người nhìn rõ cái tình trạng da của Huyền cũng như là nhìn rõ cái sắc tố da của Huyền trước khi mà Huyền đánh bất cứ một cái thứ gì lên da thì da của Huyền nó sẽ như thế này um, và mọi người muốn có một cái lớp trang điểm thật là mỏng và nhẹ thì ờ, trước tiên thì mọi người nên để cho cái làn da của mình nó cũng phải căng bóng đã để Huyền đánh một chút son vào đã nhé nên chị baby quá đi cảm ơn em uh, ờ, livestream mặt mộc có xấu không mọi người thì <laughs> đánh một chút son là trông cho nó đỡ ờ, nhợt nhạt Nguyễn Phương Dung chị Huyền xinh quá cảm ơn em mọi người xem có có nét không da của Huyền có bị vàng không tại vì là đang để một chút ánh sáng vàng để trông cho da hồng hào mí chị rõ thế à, hôm nay thì Huyền sẽ nói về một cái uh, bộ sản phẩm của BB ờ, Stick là một cái sản phẩm mà trước đây thì Huyền cũng có nói về cái sản phẩm này rất nhiều rồi vì Huyền đã dùng son của BB Stick này Huyền đã dùng uh, phấn nền của BB Stick rồi chị mặt mộc vẫn xinh ạ à. cảm ơn em da này là đẹp lắm rồi ạ à. à, và cái uh, BB Stick uh, của công ty Mini Garden ý, thì vừa mới uh, sản xuất ra một cái loại serum rất là hay và Ừ, cách đây một thời gian thì Huyền cũng đã đi quay cho cái ờ, serum này rồi thì được biết là cái ờ, serum của công ty Mini Garden này này thì là được mua cái dây chuyền sản xuất của bên Nhật được mua cái dây chuyền sản xuất của bên Nhật và cái anh chị mà làm ra cái um, đứng đầu cái thương hiệu mini garden này thì là một cái anh chị rất là trẻ và rất là giỏi thế nên là sao mắt chị cuồng thâm thế ạ à? đúng rồi ờ, cái ngày hôm nay thì Huyền đang livestream mặt mộc và lát nữa thì Huyền sẽ thoa serum lên mặt cho mọi người thế nên là không hề có che khuyết điểm một chút gì hết và vừa rồi thì Huyền cũng chỉ đánh một chút son thôi để ờ, trông cho da nó hồng hào hơn thì bây giờ nhá khi mà mặt của Huyền đang rửa rất là sạch sẽ như thế này rồi thì Huyền sẽ thoa serum lên cho mọi người và Ờ, đối với rất là nhiều các bạn ấy hay hỏi Huyền là uh, bình thường thì một cái bước mà huyền trang điểm như thế nào à, nói chung là để mà nói về trang điểm thì có quá là nhiều những cái bước cầu kỳ rất rất là cầu kỳ tuy nhiên thì làm thế nào mà để mình tối giản được những cái bước trang điểm đó thì huyền luôn luôn lựa chọn những cái sản phẩm mà nó nhanh gọn nhẹ nhất và trong những cái sản phẩm nó thì nó đó thì nó phải có rất là nhiều những cái ưu điểm thì cái serum mà huyền đang nói đó chính là cái serum của công ty mini garden là cái serum như thế này thì cái serum này Huyền được biết là uh, anh chị ờ, mà làm ra cái công ty thương hiệu American này này thì là đã ờ, mua cái dây chuyển công nghệ này của cái serum này của Nhật và cái serum này thì nó có rất là nhiều những cái công dụng khác nhau ờ, trông nó nhỏ nhắn như thế này thôi nhưng mà uh, thường nhá thì bất kỳ một cái loại serum nào đó thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau ví dụ như là serum trị nám này tàn nhang này hoặc là serum trị um, tức là làm trắng da hoặc là xe khít lỗ chân lông đúng không thì riêng cái serum của uh, mini garden này này hyalo repair serum thì nó đạt được tất cả những cái ưu điểm tất cả những cái ưu điểm của cái à, dòng serum và trước khi mà Huyền quay à, quảng cáo cho cái serum này này thì Huyền cũng đã được gửi sản phẩm để test tại vì sao uh, để mà có thể diễn ra được cái um, sự cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm thì chắc chắn là Huyền sẽ phải test qua cái sản phẩm này và khi mà test thì Huyền đã không ngần ngại một chút nào cả và Huyền đã nhận lời luôn vì dùng rất là thích dùng thích cực kỳ luôn mà khi mà mọi người thoa cái serum này vào thì nó sẽ thấm lên da rất là nhanh và uh, cái giá thành thì Huyền đảm bảo là tất cả mọi người đều có thể mua được thì ờ, ngày hôm nay thì Huyền sẽ chia sẻ một chút về cái cách làm thế nào để có thể make up làm sao cho da của mọi người căng bóng nhá thì trước tiên khi ờ, make up thì mọi người sẽ rửa mặt thật là sạch và để mặt sạch và mọi người cấp ẩm nhá thì đây là da của Huyền hiện trạng là Hòa Huyền đang để mặt ờ, mặt mộc sau đó thì mọi người sử dụng cái serum này này một ngày hai lần cho huyền à, bất kỳ một dạng serum một dạng tinh chất nào đó thì mọi người đều sử dụng một ngày hai lần vào buổi sáng à, khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ ôi ai uh, uh, trong mặt tức giận nhiều vậy thì nhá Bây giờ Huyền sẽ sử dụng cái uh, serum này trước Uh, trong một cái bộ sản phẩm của Mini Garden thì hiện giờ họ đang có serum này, họ đang có uh, kem nền thỏi này và họ đang có son. Thì trước đây Huyền cũng đã sử dụng son của bên đó rồi và cái son của bên đó thì nó có rất là nhiều màu và nó là một dạng son uh, kem một dạng son kem và son đấy thì đánh rất là lì này lâu trôi này và sau đó thì uh, ở ờ, cho Huyền biết là ai đang <laughs> cho cái mặt tức giận rất là nhiều như thế không và sau đó thì uh, bên công ty Mini Garden lại sản xuất ra thêm cái phấn nền thỏi là một cái dạng phấn nền mà đánh lên da mặt nhé mọi người sẽ ờ, có được một cái ờ, làn da rất là căng bóng một cái làn da rất là căng bóng và mịn màng ờ, thế nên là không cần mình phải bôi chát quá nhiều không cần phải đánh quá là nhiều lớp nhiều khi nhá huyền sử dụng cái phấn nền đấy thôi và huyền cũng không cần đánh phấn phủ ở bên ngoài là da của huyền nó cũng đã căng bóng và đạt một cái mức độ mịn nhất rất là nhất định rồi Chí kêu xinh quá nha, cảm ơn em nóng quá hóa điên hay sao mà tức giận vậy lại quên chị không biết lúc nãy có ai thả mặt tức giận rất là nhiều nhưng bây giờ lại bắn tim rất là nhiều rồi thì uh, bây giờ da của huyền cũng đã khô rồi huyền vừa mới rửa mặt sạch thì huyền sẽ thoa serum lên mặt nhé mọi người chú ý là cái ờ, serum hyaluronic repair này này thì có tác dụng là à, tác dụng đầu tiên nhá thì sẽ làm xe khít lỗ chân lông tại vì là thường thì bây giờ đang là mùa hè rồi và mùa hè với cái nhiệt độ nóng như thế này ý, thì cái da của mình nó sẽ bị giãn nở cái lỗ chân lông ra và đặc biệt là sẽ ở những cái ví dụ như là cánh mũi này hoặc là ở hai cái khóe mũi như thế này là Ờ, đối với da của Huyền là cái chỗ mà bị ờ, lỗ chân lông nó giãn nở nhiều nhất và hiện giờ đang đang đang giãn nở nở lỗ chân lông rồi thế nên là mọi người sử dụng cái um, cái repair serum này này một ngày hai lần cho Huyền và mỗi lần thì mọi người chỉ cần sử dụng 4 giọt thôi không cần phải lấy quá nhiều nhá Uh, sẽ uh, tức là bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mọi người lấy nhiều quá thì nó cũng tác dụng nó cũng vẫn như thế và nó sẽ rất là bị tốn thế nên là đối với cái uh, repair serum này này thì mọi người chỉ cần ờ, lấy 4 giọt thôi nha đây đợi Huyền một chút Huyền sẽ ờ, thoa serum lên 4 giọt thôi nha mọi người Hello mọi người Hello Lọ này bao nhiêu mil vậy Huyền ơi Hà Trung Lọ này là 20 mil 20 mil mọi người ạ Sẽ dùng 4 giọt nhá à, có rất là nhiều cách để thoa serum ví dụ như là mọi người cho serum ra tay này và mọi người thoa thẳng lên mặt như thế này nhưng đối với cái um, dạng serum như thế này và đối với cái vỏ như thế này thì huyền thường sẽ cho thẳng serum lên mặt mọi người nhìn nhá một giọt này hai giọt này ba giọt này bốn giọt này đó sau đó thì mọi người thoa đều lên như này cho huyền chỉ cần 4 giọt thôi nhá vào à, buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng trước khi make up đó thì mọi người thoa serum lên cho Huyền và mọi người vỗ nhẹ như thế này à, loại serum này thì mọi người có thể dùng cho cả vùng mắt luôn nhá tại vì là nó có rất là nhiều tác dụng nó có tác dụng là làm xe khít lỗ chân lông này đào minh <laughs> xin một giọt à, xin một giọt để cho vào vết à <laughs> Ờ, có tác dụng làm xe kít lỗ chân lông này làm uh, mờ nám và tàn nhang và làm trắng da nữa thì uh, thường ý, đối với các cái loại serum thì nó sẽ có những cái tính năng khác nhau nhưng đối với riêng serum này huyền thích tại vì là nó còn có cả cái tính năng có cái công dụng là làm mờ nám và tàn nhang nữa thế nên là đối với cái vùng da của riêng huyền nhé, là huyền sẽ bị một chút tàn nhang ở hai bên má như thế này thì huyền sẽ sử dụng cái serum này vào hai bên má nhiều hơn một chút đó để cho nó làm mờ nám và tàn nhang ở trên cái ờ, gương mặt của Huyền đó mọi người xoa nhẹ như thế này nhá hút qua bếp có đẹp ra không em đẹp xuất sắc anh ơi <laughs> lọ này bao nhiêu hả chị à, lọ này thì ờ, chị mua với giá là 330.000 của bạn đặng lê hoàn ấy đó mọi người thoa serum xong thì mọi người vỗ nhẹ như thế này cho huyền nhá vỗ nhẹ để cho serum thẩm thấu vào da áp tay vào da như thế này mọi người có thể làm nóng tay như thế này nhá mọi người làm nóng tay sau đó mọi người áp tay vào vào da như thế này để làm cho serum thẩm thấu vào da hơn đó nhá ờ, đối với những bạn mà muốn có một làn da đẹp ý, thì Huyền khuyên là uh, không nên bỏ qua bước sử dụng serum tại vì sao mọi người uh, trước đây thì uh, thường xuyên sử dụng kem dưỡng đúng không tại vì là ở ừ, kem dưỡng thì là tất cả mọi người đều biết công dụng của nó rồi và không ai không ai là không biết công dụng của kem dưỡng nhưng sau đó trên thị trường một thời gian thì rất là hot lên việc sử dụng serum hay là HA thì là cái dạng serum ấy thì nó có cái tác dụng thẩm thấu uh, gấp bao nhiêu nghìn lần của kem dưỡng và nếu như mà mọi người sử dụng kem dưỡng không thì cái làn da của mọi người nó cũng không thể đẹp được bằng việc là mọi người kết hợp sử dụng serum sau đó đến việc sử dụng kem dưỡng tại vì trong cái serum ấy nó nó được sản xuất và trong cái cái cái tinh chất của serum là nó có rất là nhiều những cái dưỡng chất để thẩm thấu vào da hơn sau khi mà mọi người uh, thoa serum lên mặt thì mọi người hãng dùng kem dưỡng để khóa da khóa cái làn da của mọi người lại còn riêng đối với cái với cái serum Hyalo Repair Serum này này thì mọi người chỉ cần sử dụng riêng cái serum này là đủ rồi mọi người nhé Đấy thì Linh mũi em có làm không đẹp thế Mũi em không đẹp đâu chị ơi mũi em to mà Đó thì khi mà mọi người Thoa serum lên da để làm cho thẩm thấu ra gương mặt của mọi người nhá mọi người nhìn Huyền Huyền không biết là um, có phải là cảm giác hay không nhưng mà mỗi lần mà Huyền thoa cái serum repair, repair uh, serum này lên nhá thì là cái da của Huyền nó đã sáng lên một chút rồi tức là trông cái gương mặt của Huyền nó đã hồng hào lên uh, khi mà Huyền kết thúc cái livestream này thì mọi người có thể uh, xem lại cái livestream từ đầu à, lúc mà Huyền chưa thoa cái um, Hyalo Repair Serum này thì cái da mặt của Huyền nó hơi xỉn một chút còn khi mà Huyền vừa mới thoa 4 giọt uh, serum này lên thì là cái da của Huyền nó đã hồng hào hơn lên rất là nhiều rồi đó mọi người nhìn thấy không da của mình nó đã hồng hào lên rất là nhiều rồi và trông nó đã um, cảm giác như là nó đã căng hơn đó đặng lê hoàn huyền căng da huyền căng quá đấy cảm giác là da nó đã căng lên rất là nhiều rồi mọi người có nhìn thấy không tức là da nó rất là căng bóng và huyền mới thoa serum thôi nhá thì là cái da gương mặt của mình nhìn nó đã có một cái độ mọng nhất định rồi thì uh, mọi người nên tập cái thói quen là sử dụng sử dụng serum hàng ngày Ờ, Đặng Lê Hoàn bình bản showroom Huyền Dùng nha bạn ờ, Huyền sẽ ờ, ghi bình luận của bạn Đặng Lê Hoàn vào cái sản phẩm hialo Repair Serum này này thì Huyền mua của bạn Đặng Lê Hoàn và uh, mọi người có thể bỏ qua trăm vàn những cái bước dưỡng da nhưng riêng đối với cái việc sử dụng serum thì mọi người không nên bỏ qua mọi người nhé tại vì là nếu như mà muốn có một cái làn da đẹp ý, thì mọi người phải mất công chăm sóc mọi người phải mất công chăm sóc và cái việc chăm sóc ra bây giờ thì nó có rất là nhiều những cái bước cầu kỳ nhưng mà thay vì mình lựa chọn những cái bước cầu kỳ thì tại sao mình không lựa chọn những cái việc đơn giản nhất cho mình đúng không nào thế nên là mọi người à, hãy lựa chọn những cái sản phẩm nào mà nó tối giản nhất này những cái sản phẩm nào mà nó phù hợp với túi tiền của mình cũng như là những cái sản phẩm nào mà nó nhanh nhất và hiệu quả nhất thế nên là một ngày thôi nhá mọi người chỉ cần sử dụng hai lần cái Hyaluron Repair Serum này này và mỗi lần 4 giọt thôi để uh, làm cho cái gương mặt của mình này cái làn da của mình nó căng bóng và nó rạng rỡ mọi người nhìn thấy nhá huyền vừa mới thoa cái serum này lên thôi mà trong da mặt của huyền nó cũng khác rồi đó da của huyền nó cũng đã khác rồi nó rất là căng rồi Huyền mua cái ờ, serum này của bạn Đặng Lê Hoàn Facebook bạn Đặng Lê Hoàn Huyền có tác rồi đó Thì là uh, mọi người mà muốn uh, được tư vấn về riêng những cái làn da này Hoặc là mọi người muốn được tư vấn cụ thể về những cái sản phẩm Thì mọi người có thể inbox cụ, ừ, cho bạn Đặng Lê Hoàn nhá Thì cái serum này thì có dung tích là 20ml 20ml và có giá là 330.000 Đó thường ấy thì à, khi mà đi ra ngoài đường thì Huyền chỉ sử dụng cái serum này thôi sau đó thì Huyền bôi kem chống nắng là rất là ok rồi còn với những hôm nào mà Huyền à, muốn à, ví dụ như là Huyền sẽ đi sinh nhật này hoặc là Huyền đi những cái nơi nào mà Huyền cần phải cầu kỳ một chút thì Huyền sẽ sử dụng thêm một cái sản phẩm của công ty Mini Garden và trong cái bộ của sản phẩm này đó chính là cái kem thỏi nền Trước đây thì Huyền cũng có nói chuyện với mọi người về việc sử dụng cái kem thỏi nền này rồi đúng không? Và cái này thì nó rất là tiện, nó có hai đầu Nó có hai đầu, một đầu là uh, sẽ uh, bôi cái nền này ra, một đầu là cái chổi để mình tán cái nền đấy Mọi người đã nhìn kỹ cái da của Huyền chưa? Da của Huyền thật ra cũng rất là nhiều khuyết điểm, ví dụ như là quầng mắt thâm này uh, Có một chút tàn nhang ở đây và cái um, cái này là cái vết sẹo cái vết sẹo mà ngày xưa Huyền uh, bị thủy động đó thì là bôi cái um, serum này này thì nó sẽ khắc phục được rất là nhiều những cái khuyết điểm trên da tuy nhiên thì mọi người phải uh, bôi rất là kiên trì nhá mọi người đừng có ví dụ nhà mình vừa bôi một thời gian xong mà mình đã đòi hỏi nó đẹp ngay được đây là đối với riêng da của huyền đối với riêng da của huyền thôi là khi mà huyền thoa cái serum này lên là trông da của huyền nó đã kiểu như là căng tràn sức sống rồi ấy. nó đã trắng sáng hơn rất là nhiều rồi còn khi mà huyền kết thúc cái livestream này hello em yêu anh tuấn khi mà huyền kết thúc cái livestream này thì mọi người có thể xem lại cái livestream của Huyền ngay từ đầu thì cái da của Huyền khi mà chưa thoa serum ý, thì nó sẽ rất là xỉn nó rất là xỉn nó có căng nhưng mà nó rất là xỉn nó không trắng sáng hồng hào như thế này dùng serum xong có bôi thêm gì ra đường có dính không ạ ừ. Trần Lương Ngọc Huyền à, chị vừa mới bôi serum xong và bây giờ chị để cái tay này để áp lên da này nhá thì là nó đã khô rồi tức là nó đã thẩm thấu vào da của mình thẩm thấu luôn và chị không còn cảm thấy cái sự bết dính nữa và cái điều đó cũng làm giảm cái việc là uh, bụi bẩn nó sẽ bám vào da mình tại vì là đối với bất kỳ một cái sản phẩm nào khi mà mọi người thoa lên da ấy mà nó không thẩm thấu được vào da của mình luôn và nó vẫn nhờn nhờn nhờn nhờn thì sẽ uh, vô hình chung là một con dao hai lưỡi để cho những cái khói bụi những cái tác nhân bên ngoài nó dễ nó dễ dính vào da của mình hơn nhưng mà đối với cái à, Hyalo Repair Serum này này thì là nó khi mà mọi người bôi vào thì nó đã thẩm thấu vào da của mọi người hết rồi và dường như là mọi người chưa bôi qua một cái lớp gì cả đó thì cái serum này thì huyền mua của bạn đặng lê hoàn mọi người nhá Nguyễn Phương Thảo bôi cả ngày cả đêm mà chị Huyền ơi Đúng rồi em ạ Bôi ờ, một ngày hai lần cả ngày cả đêm à, Và đặc biệt là với những cái bà bầu nhá Thì là thường thì ừ, chị không biết là là mọi người bầu như thế nào nhưng mà ngày xưa mà huyền bầu thì da của huyền sẽ rất là sạm này và da của huyền nó cũng sẽ lên nám và tàn nhang đó thì là mình ờ, năng sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như cái dòng serum này chẳng hạn thì sẽ làm cho da của mình nó bớt những cái nám và tàn nhang đi mình ờ, mình đừng đừng nghĩ là à, hãy để cho nó lên hẳn sau đó mình chữa mà mình hãy chữa ngay từ lúc mà nó đang nhen nhóm trên cái gương mặt của mình nó đang bắt đầu xuất hiện những cái dấu tích trên gương mặt của mình thì mình hãy bôi luôn để cho nó mờ ngay từ lúc đấy đi chứ đừng để những cái lúc mà nó nặng quá rồi thì mọi người chữa nó sẽ rất là khó Lăng Suka An Nhiên không cần xịt khoáng bôi luôn à chị? Nếu như em có xịt khoáng thì em hãy xịt khoáng để cấp ẩm cho làn da Còn nếu như mà em không có xịt khoáng thì em có thể dùng luôn serum được Tại vì là cái bước serum là cái bước bôi sau, cái bước rửa mặt sạch Thế nên là nếu như bạn nào rất là cầu kỳ với việc chăm sóc da thì mọi người sẽ sử dụng hoa hồng này Sau đó sử dụng xịt khoáng và bôi serum Còn đối với những bạn nào mà yêu thích những cái việc là nhanh gọn nhẹ Thì mọi người hãy nên, uh, thì mọi người ờ, sửa rửa mặt sạch xong thì mọi người bôi luôn cái serum này vào cho Huyền Vũ Thảo Nhi serum này có tác dụng gì chị Huyền da mụn dùng được không ạ? À, da mụn dùng được em ạ. Đó lúc nãy chị quên nhắc đến cái việc là da mụn uh, uh, trước đây ý, thì uh, chị um, sẽ không tin tưởng những cái sản phẩm mà nó có quá là nhiều những cái tác dụng trong một sản phẩm nhưng mà đối với riêng cái sản phẩm này khi mà được trải nghiệm thực tế rồi và chị cũng đã đi quay cái quảng cáo cho cái serum này rồi và chị cũng biết được cái dây chuyền công nghệ của họ thì chị mới thực sự yên tâm tại vì là cái serum này thì nhá ngoài việc là làm xe khít lỗ chân lông và đặc biệt là uh, đối với riêng gương mặt của Huyền thì cái lỗ chân lông ở hai khóe mũi và cái chỗ này nó rất là giãn nở nó bị to thế nên là khi mà Huyền bôi cái lỗ cái serum này vào thì nó đã xe khít cái lỗ chân lông rồi và thỉnh thoảng nhá gương mặt của Huyền nó sẽ bị sần một chút uh, nó sẽ hơi cảm giác như là nó có những cái mụn đầu đen hoặc là mụn đinh ấy thì mình bôi cái serum này vào nó cũng sẽ mất đi và không cần nặn à, đối ờ, với những bạn bị mụn thì Huyền biết là sẽ rất là ngứa tay để nặn đúng không? Mọi người sẽ rất là muốn nặn những cái ví dụ như là thỉnh thoảng mọc một vài những cái mụn thì mọi người sẽ rất là muốn nặn nhưng mà khi mà mọi người nặn như thế thì mọi người thứ nhất là cái tay của mọi người mọi người không vệ sinh sạch sẽ hay là kể cả cái dụng cụ nặn ấy mọi người cũng không vệ sinh sạch sẽ mà mọi người nặn lên da như thế thì uh, vô hình chung làm cho cái vi khuẩn nó tiếp xúc được vào cái ổ mụn của mình đó nên là tuyệt đối huyền khuê là với những bạn nào bị mụn thì đừng có nên nặn hoặc nếu như mà thật sự muốn nặn thì hãy ra spa chứ mình không thể tự nặn ở nhà được vì mình tự nặn ở nhà như thế thì chỉ làm cho cái uh, vết mụn của mình nó bị viêm nặng hơn thôi và và càng bôi những cái sản phẩm khác vào thì nó càng không có tác dụng và nó chỉ chỉ chỉ làm cho cho cho cái vết mụn của mình nó nặng hơn thôi còn với những cái bạn nào mà bị mụn nhẹ nhá và đang có hiện tượng bị mụn thì xoa thoa cái serum này vào thì nó cũng sẽ làm giảm mụn tại vì nó cũng có cái tác dụng là điều trị mụn nữa à, điều trị mụn này làm trắng da xe khít lỗ chân lông và làm điều màu da nữa nói chung là gương mặt của huyền thì nó không có quá nhiều những cái khuyết điểm nhưng mà khuyết điểm nào nó cũng có ví dụ như là huyền sẽ bị giãn nở lỗ chân lông này huyền sẽ bị uh, một chút nám và tàn nhang này huyền uh, thỉnh thoảng sẽ bị lên một chút mụn hoặc là da không đều màu do huyền đi quay dưới ánh nắng mặt trời thế nên là cái serum này huyền rất là thích vì nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm đó nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm ở trên cái gương mặt của mình để làm cho cái gương mặt của mình nó hài hòa nhất à, vì đôi khi mình sử dụng à, ví dụ như cái serum nào mà làm trắng da thì sẽ không trị được mụn à, những cái serum nào mà trị nám thì nó chỉ trị nám thôi nó cũng sẽ không có những cái tác dụng khác à, nên là cái um, Hyalur Repair Serum này này Nó là một cái rất là nhiều những cái công dụng trong một Và mọi người có thể sử dụng thử Để mọi người cảm nhận cái sự vi diệu của nó <laughs> serum kiềm dầu tốt luôn các bạn nhé <laughs> ok uh, bây giờ thì khi mà huyền đã thoa serum và đợi một lúc nhá thì serum của huyền nó đã ngấm vào làn da rồi thì huyền sẽ bắt đầu bắt đầu một cái bước trang điểm uh, chắc chắn là mọi người đã thấy huyền sử dụng cái sản phẩm này rồi chắc chắn là mọi người đã thấy trước đây huyền sử dụng cái sản phẩm này rồi vì là nó là một cái sản phẩm rất là tiện lợi đó chính là cái uh, ờ, uh, BB lipstick đó đây là cái tem chống hàng giả nha mọi người đây là cái tem chống hàng giả thì uh, trước đây Huyền cũng đã trang điểm bằng cái uh, phấn thỏi nền BB Stick này rồi và mọi người chỉ cần sử dụng một cái um, cây này thôi là mọi người có thể uh, Chị ơi, thoa serum xong chị không dùng kem dưỡng ạ Bình thường nhá, là thoa serum xong thì sẽ dùng kem dưỡng Nhưng mà đối với cái serum này thì mọi người cũng không cần dùng kem dưỡng đâu Tại vì nó có rất là nhiều những cái công dụng trong cái serum này rồi Em nhá Trước đây thì mọi người cũng thấy Huyền sử dụng cái cây thỏi nền này rồi đúng không? Và cái cây thỏi nền này nó rất là tiện Nó có hai đầu Một đầu là nền như thế này Một đầu là nền như thế này Và một đầu là cái um, chổi đánh như thế này để tán đều nền ra à, Mọi người nhìn kỹ mặt Huyền khi mà chưa đánh nền nhá Đó bây giờ thì Huyền sẽ đánh một lớp rất là mỏng nhẹ và thôi và mọi người là sẽ thấy cái này nó rất là vi diệu tại vì là không cần dùng quá nhiều bước và thậm chí khi mà Huyền dùng cái thỏi cây BB stick này lên thì uh, Huyền không cần phải dùng cái thanh che khuyết điểm nữa vì Huyền sẽ sử dụng cái này để che khuyết điểm luôn Chị ơi cây BB này bao nhiêu? Cây BB này thì có giá là 315 nghìn em ạ à. um, Huyền sẽ ờ, che những cái phần mà gương mặt của Huyền nó có nhiều khuyết điểm nhất là đó là quầng mắt này quầng mắt này hai bên tàn nhang hai bên má mình sẽ che trước nha mọi người mọi người chỉ cần đánh một cái lớp rất là mỏng nhẹ như thế này thôi nhá không cần phải quệt dày làm gì cả đó mình sẽ đánh như thế này trước này sau đó thì huyền sẽ dùng cái cây này để tán nó có để cả ngày không chị? Phương Thu, cái gì để cả ngày à em? Mình sẽ dùng cái uh, tán nền này Để tán nhé mọi người BB Stick cũng của Mini Garden luôn à Đúng rồi, cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Huyền like Để trang điểm và để dưỡng da ấy, Đều là sản phẩm của công ty Mini Garden nó là một bộ luôn thường thì bây giờ huyền thấy tất cả những cái ờ, sản phẩm của công ty ý, họ đều sản xuất theo một bộ luôn tại vì là thường thì sử dụng theo một bộ ấy nó sẽ thích hơn à, nó sẽ được à, kiểu như là như nào nhỉ mình sử dụng theo một bộ của một công ty nó sẽ ăn nhập với nhau hơn thế nên là huyền là huyền ví dụ huyền mua bất kỳ một cái sản phẩm nào thì huyền luôn luôn lựa chọn à, những cái ờ, công ty mà có cả một bộ sản phẩm vì Huyền rất là thích dùng cả bộ như thế thì nó sẽ rất là khớp nhau và dùng nó sẽ rất là hợp vì nhiều khi là mình ờ, sử dụng mỗi loại một hãng ấy nó sẽ không hợp nhau lắm đâu che cuồng mắt trước nha mọi người đối với riêng cái vùng mắt là cái vùng khó đánh nhất Ừ. mắt của Huyền là thâm kinh khủng luôn ý và cái em này chỉ cần che lên thôi và không không cần phải sử dụng những cái thanh che khuyết điểm gì cả đó mọi người nhìn thấy khác chưa chị ơi chị mụn ẩn như thế nào ạ à, mụn ẩn ý thì à, uh, nếu như mà mụn ẩn quá nhiều thì em nên đến spa để em lấy cái nhân mụn ra sau đó thì em có thể kết hợp thoa cái serum này vào để làm cho da của em nó xe khít lỗ chân lông và nó cũng điều trị mụn nữa chị ơi lông mày chị đẹp quá chị sử dụng sản phẩm hãng gì đó lông mày chị chị không kể đâu <laughs> tại vì hôm nay chị lai mặt mộc đó sau đó thì bây giờ huyền sẽ mình ờ, sẽ đánh ờ, như thế này nhá mọi người nhá mọi người nhìn cái lớp bb stick này nó rất là mỏng thôi nó rất là mỏng nó rất là mỏng và mọi người đánh vào thì nhiều khi mọi người sử dụng cái BB stick này này người ta cũng không biết là mọi người đánh phấn sau đó mọi người sẽ đưa nhẹ lên như thế này không tuyệt đối là không đánh xuống dưới như thế này nhá đánh xuống dưới như thế này là da của mọi người sẽ bị chảy xệ à, mọi người dùng chổi mọi người đánh hay mọi người sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào thì mọi người nên đưa tay lên như thế này cho huyền nếu bị tàn nhang mà bôi vào có hết không chị da chị cũng bị tàn nhang này em à, em sử dụng cái serum này bôi hàng ngày ấy, thì cái à, vết tàn nhang hay là những cái vết nám của em ấy nó sẽ mờ đi trông thấy đúng là mi dưới hơi thâm chắc mất ngủ <laughs> huyền à, kể cả ngủ sớm thì cái mí dưới của huyền nó cũng vẫn rất là thâm mình nghĩ là do cơ đĩa ừ. BB này bao nhiêu chị? BB này thì là có giá 315 nghìn em ạ 315 nghìn Nói chung là Huyền thấy những cái sản phẩm của công ty Mini Garden thì đều là những cái sản phẩm nó giá thành rất là hợp lý uh, Sinh viên cũng có thể dùng được này hoặc là những người ờ, dân văn phòng cũng có thể dùng được nói chung là nó phù hợp với tất cả những cái đối tượng sử dụng và à và bây giờ nhá những cái sản phẩm của công ty mini garden đã bắt đầu bị làm giả rồi thế nên là mọi người ờ, mọi người nên khi mua ấy mọi người nên lựa chọn những cái nơi ờ, địa chỉ uy tín và mọi người ờ, nên kiểm tra cái tem chống hàng giả nhé và đặc biệt là đối với những công ty này này thì mọi người nên nên nên rất là cẩn thận khi mua và tìm những địa chỉ uy tín ví dụ như là ờ, những cái sản phẩm này thì huyền mua của facebook bạn đặng lê hoàn à, ngày xưa ấy, facebook của bạn ấy là may nhím nhưng mà bây giờ đổi tên thật là đặng lê hoàn rồi thì là mọi người nên sự tìm những cái uh, đại lý uy tín như thế để mọi người mua nhé. tại vì là Huyền uh, cũng được công ty báo cho là hiện giờ thì những cái sản phẩm của bên công ty Mini Garden đã bắt đầu bị làm nhái rồi serum bao nhiêu vậy chị serum thì có giá là 330.000 em ạ và trong cái serum ờ, này nhá Nó còn có cả chỉ số kem chống nắng nữa Chỉ số chống nắng là 43 hay sao ấy 43 SPF Thế nên là mọi người ờ, có thể Thoa serum này và cũng không cần sử dụng kem chống nắng Còn đối với những bạn nào cẩn thận hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm cả kem chống nắng nữa Còn nếu như không mà lười và cảm giác là không muốn quá nhiều những cái lớp trên gương mặt của mình Thì chỉ cần sử dụng cái serum này thôi là đã đủ rồi Vì trong serum này thì nó có rất là nhiều những cái công dụng Mờ nám tàn nhang này, trị mụn này, làm trắng da, làm đều màu da hay là hay là làm xe khít lỗ chân lông và bên cạnh đó thì nó còn có thêm cả chỉ số chống nắng nữa mọi người nhìn da của Huyền khi mà đánh một cái lớp mỏng của BB stick vào thì trông nó đã khác không và Huyền đánh rất là mỏng nhá Huyền đánh mỏng và khi mà Huyền sử dụng cái cây này này thì Huyền cũng không quệt mạnh đâu tại vì là có rất nhiều người như Huyền thấy quệt rất là mạnh rất là mạnh như thế thì cái da của mình nó sẽ rất là bị dễ bị chảy xệ đấy nhá Huyền che cái ờ, vết sẹo của Huyền này đó nó đã biến mất luôn đối với cái thanh BB stick này này thì Huyền chỉ cần sử dụng một cái thanh này thôi không cần phải không cần phải sử dụng thêm ờ, cái thanh che khuyết điểm bây giờ thì sẽ che thêm một chút về cái um, vết tàn nhang của Huyền nhé da em nhiều mụn thì dùng gì được vậy chị à, da mụn thì em có thể sử dụng thêm cả cái serum này nữa vì cái serum này có tác dụng trị mụn mà với những cái loại serum khác ý, thì chỉ có tác dụng làm dưỡng da này làm căng bóng da hồng hào da và xe khít lỗ chân lông còn đối với cái ờ, serum hyalo repair này này thì nó còn có tác dụng trị mụn nữa thế nên là da em bị mụn ý, thì có thể sử dụng cái serum này nhá tại vì là nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm trên da đó mọi người nhìn thấy không huyền đã che được cái ờ, vết sẹo và cái ờ, vết tàn nhang của huyền sau đó thì lấy cái chổi này tán nhẹ nhá tán rất là nhẹ thôi trên gương mặt của Huyền ý, thì cái um, của mắt là cái mà Huyền khó che nhất khó che thật sự luôn tại vì là mắt Huyền rất là thâm um, cũng sử dụng bao nhiêu loại kem mắt rồi nhưng mà cũng không thể đỡ được tại vì nó là do cơ địa rồi mọi người ạ nó là do cơ địa rồi nói chung là ông trời cũng uh, <laughs> không có cho ai hết tất cả đúng không à, mặt Huyền ờ, không bị mụn thì mặt Huyền lại bị thâm quầng mắt đối với uh, riêng cái chỗ trên mắt này nhá thì mọi người sử dụng một cái đầu ngón tay như thế này mọi người lấy một chút bb stick mọi người đánh lên như thế này nhá vì cái chỗ này rất là khó đánh anh Nguyễn loại gì đây chị chị đang đánh cái cây thỏi nền bb stick này này em này Đó. chị xinh quá cảm ơn em vì anh Nguyễn bị tàn nhang cũng dùng được đúng không ạ có anh ngừng gì không à, tất cả những cái sản phẩm này đều là những cái sản phẩm bôi ngoài thôi thế nên là hoàn toàn là không có ảnh hưởng gì là cái thứ nhất và cái thứ hai là đều là những cái sản phẩm có những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên thế nên là mọi người sử dụng cực kỳ là yên tâm và đặc biệt là khi mà mọi người nghe tới cái dây chuyền sản xuất của bên Nhật ý thì mọi người đã cảm thấy cái mức độ an toàn nó như thế nào rồi ở ờ, những cái sản phẩm của bên Nhật và công nghệ của Nhật thì nó sẽ cao cấp đến mức nào thế nên là khi mà Huyền nghe thấy là công ty đã mua cái dây chuyền sản xuất bên Nhật để sản xuất ra cái serum này này là Huyền đã cảm thấy cực kỳ là muốn sử dụng rồi Đó. mặt của Huyền đã lên tông đã trắng hơn trong khi Huyền chỉ đánh một lớp nhẹ thôi và uh, với những bạn nào cầu kỳ nhá thì khi mà sử dụng BB stick này xong thì mọi người có thể uh, đánh đè phủ một cái lớp phấn phấn phủ lên nhưng mà đối với riêng huyền ý, thì huyền không mình chỉ đánh như thế này thôi là đã xong rồi là đã đảm bảo được cái um, độ căng bóng trên da một cái uh, một cái lớp bảo vệ để chống để giúp cho cái làn da của mình nó tránh khỏi những cái ờ, tác động của môi trường nó vừa là chống nắng này chống khói bụi này và tạo được một cái lớp ngăn ngừa giữa làn da của Huyền và cái môi trường bên ngoài nữa đó mọi người thấy không sử dụng cái này nó cũng rất là căng bóng nó rất là căng bóng cái cây này thì có hai đầu rất là tiện lợi bình thường khi mà mọi người sử dụng nền hay là mọi người sử dụng phấn ý, thì mọi người sẽ phải à, có một cái bông ví dụ như thế này à, mọi người sẽ phải có đâu rồi một cái ví dụ như là bông đánh nền sẽ có phải sử dụng một cái bông đánh nền để mang theo nó rất là lích kích còn đối với cái ờ, cây bb ờ, stick này này thì nó có hai đầu một đầu là phấn nền nén như thế này và một đầu là cái cái chổi đánh như thế này để mọi người tán đều cái nền lên gương mặt của mình với những cái vùng khó trên gương mặt thì mọi người có thể dùng bằng tay để tán như thế này đó là chính là vùng, những vùng xung quanh mắt như thế này đó mọi người có thể sử dụng tay để tán cho nó đều và tệp vào da hơn nhá cái BB stick này thì cũng có chỉ số chống nắng SPF là 43 đó chỉ số chống nắng SPF là 43 này à, thường thì tất cả những cái loại của công ty mini garden ví dụ như là serum này hay là bb stick thì đều có cái chỉ số chống nắng à, thế nên là mọi người ờ, khi mà sử dụng cái sản phẩm của công ty mini garden rồi thì mọi người cũng không cần phải sử dụng thêm kem chống nắng làm gì nhưng đối với những bạn nào mà cầu kỳ và uh, cảm thấy là chưa đủ thì mọi người có thể sử dụng thêm một cái lớp mỏng kem chống nắng ở bên ngoài nữa mọi người thấy da của huyền như thế nào em cũng bị thâm mắt đến spa lan kim có đỡ thâm không chị à, cái vấn đề này chị cũng không biết nữa nó có số màu không chị hay là một loại à, thường thì cái bb stick này chị uh, chỉ là khi mà chị mua hàng ấy thì chị chỉ nói là ship cho tớ một cái kem thảo nếm BB stick và các bạn ý sẽ biết là phải ship cái gì luôn đó chị và cũng không biết là do ngẫu nhiên hay là các bạn ấy đã nghiên cứu về da của chị rồi mà những cái thỏi mà các bạn ấy ship đến cho chị thì đều là uh, những cái nó rất là tệp với da của chị rồi nó rất là gần với cái màu da của chị rồi và nó không bị trắng quá so với da của chị đây nhá đây là cái uh, mặt của Huyền đã đánh BB stick rồi này và cổ của Huyền chưa đánh nhưng mà mọi người nhìn nó cũng không có bị lệch nhau lắm và nó chỉ giúp cho khi mà đánh cái ờ, kem thỏi nền phấn nền BB stick này vào xong ấy thì nó chỉ giúp cho cái da của mình nó căng hơn nó bóng hơn nó rất là căng nó bóng hơn và nó sáng hồng hào hơn thôi đó chứ nó không hề bị là trông như mình vừa đánh một cái lớp phấn rất là dày cộp lên da và cái cảm giác cái gương mặt của mình nó rất là nhẹ nó rất là nhẹ và nó rất là thoáng Julio Anh Chị ơi sản phẩm nào giúp xe khít lộ chân lông ạ Cái ờ, serum này này Trước khi mà chị đánh cái BB stick này Thì chị đã đánh cái serum Hyalur Repair này lên Thì nó cũng có tác dụng xe khít lộ chân lông à, Có những bạn thì sẽ bị giãn nở cái lỗ chân lông Ở cả vùng mặt tất cả gương mặt của mình nhưng mà đối với riêng Huyền thì cái ờ, gương mặt của Huyền nó sẽ bị ờ, lỗ chân lông to ở hai bên khóe mũi này và cánh mũi thế nên là ờ, Huyền sẽ bôi ở những cái nơi mà Huyền cần khắc phục cái nhược điểm nó nhiều hơn một chút một chút thôi nhá chứ cũng không cần quá nhiều vì mọi người bôi quá nhiều nó cũng không thể thẩm thấu hết vào da của mọi người được nó chỉ cần một cái lượng nhất định thôi đó Nguyễn Thu Hà chị ơi bao nhiêu thế ạ à? Giang Chi Bi bao nhiêu tiền vậy bạn à, mọi người hỏi sản phẩm nào nhờ tại vì là Huyền vừa mới nói hai sản phẩm nên Huyền cũng không rõ chị ơi dùng kem chống nắng trước hay sau kem dưỡng chị à, Vũ Anh Thu cái kem chống nắng ấy thì em sẽ bôi sau khi sử dụng serum và kem dưỡng nhé à, serum này sau đó kem dưỡng này và là kem chống nắng ở sau cùng nhé Lên Nhung thỏi để bao nhiêu tiền vậy shop à, Lên Nhung ơi cái BB à, stick này thì Huyền không bán Mà Huyền, Huyền mua ở Facebook của bạn Đặng Lê Hoàn Cái thỏi này thì có giá là 315 nghìn Còn cái serum Hyaluron Repair này này Thì có giá là 330 nghìn Nguyễn Ngọc Hương serum da mụn được không dùng được không chị Huyền với da em lỗ chân lông to da dầu nữa em cũng hơi đen à, Nguyễn Ngọc Hương <laughs> da em có vẻ như là bị rất là nhiều những cái khuyết điểm đúng không vừa là bị mụn này à, vừa là bị lỗ chân lông và cũng không sáng nữa à, cái đầu cái livestream này thì chị cũng nói qua về cái công dụng của, của cái serum này và là cái serum mà chị rất là thích tại vì là nó Ờ, đạt được những cái uh, ưu điểm vượt trội và đạt được rất là nhiều những cái ưu điểm ờ, trong một cái sản phẩm vì là trên thị trường hiện nay thì không có quá nhiều những cái sản phẩm có những cái ưu điểm như thế vừa là uh, chị mụn này vừa là xe kít lỗ chân lông làm đều màu da mờ nám và tàn nhang và làm trắng da nữa thì cái Hyaluron Repair Serum này này nó là khắc phục được tất cả những cái nhược điểm đấy và là nó là mấy trong một thế nên là em không cần phải à, mua những cái sản phẩm đơn lẻ để em có thể à, điều trị cái làn da của mình mà em chỉ cần sử dụng một cái chai Hyaluron Repair Serum này thôi là da của em nó đã khắc phục được điểm rồi tuy nhiên thì chị cũng phân tích là uh, mọi người khi mà dùng bất kỳ một cái sản phẩm nào thì mọi người phải kiên trì phải sử dụng đều đặn và có quá trình không thể nào mà mọi người uh, kiểu ngày một ngày hai hoặc là mọi người mới sử dụng 5 ngày đến một tuần mọi người đã mong muốn là da của mọi người được như huyền hay là mong muốn là da của mọi người đẹp hơn huyền hay như thế nào đó thì không thể tại vì là uh, đối với những cái sản phẩm dưỡng da thì nó sẽ đẹp lên từng ngày uh, có thể là ngày đầu tiên mọi người bôi nhá thì mọi người sẽ thấy là ừ đúng rồi da của mình rất là mềm mịn rồi và rất là mướt rồi nhưng mà đến ngày thứ hai thì mọi người lại thấy bình thường vì sao vì là trước khi dùng và bắt đầu dùng là nó sẽ có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt nhưng cái ngày đầu tiên bắt đầu dùng đến cái ngày thứ hai dùng thì nó đang nuôi dưỡng cái quá trình cải thiện cho làn da của mình rồi à, nó không cải thiện lên rõ rệt và nó cũng không cho mọi người nhìn thấy là nó đang lên rõ rất là rõ rệt nhưng mà nó đang từng bước để cải thiện cái làn da của mình nó tốt hơn nó đẹp hơn thế nên là cái gì cũng thế mọi người nên có quá trình sử dụng hay là những cái đồ ăn thức uống bổ dưỡng thì cũng phải sử dụng một thời gian mới có kết quả được um, sau 15 20 ngày hoặc sau một tháng khi mà sử dụng cái những cái sản phẩm dưỡng da ví dụ như là hyaluronic Repair này này thì thì bọn mình sẽ nói chuyện tiếp là da của mình sẽ cải thiện như thế nào sẽ tốt lên như thế nào và mình tin chắc là lúc đấy thì mọi người sẽ cảm nhận được ha Nguyễn Thu Hà hôm nay mình thấy chị like <laughs> thật sự là chị rất bận sau khi đánh xong nhìn xinh hơn nữa cảm ơn mai hinh chị ơi da khô quá thì dùng cái gì ạ à, da khô thì em nên chăm chỉ dùng serum cho chị nhá chăm chỉ dùng serum à, để có được một cái làn da rất là mịn màng và căng bóng ok em chào anh thái thỏi bb à nguyễn du hà cái bb ờ, stick này thì có giá là ha 315 nghìn có giá là 315 nghìn nha mọi người Bây giờ thì khi mà Huyền đã đánh cái BB ờ, stick lên rồi và da của Huyền nó đã trắng đều rồi thì Huyền sẽ sử dụng một chút son cũng của dòng mini garden này luôn. Trước tiên thì um, Huyền sẽ uh, môi Huyền là đang đánh một một chút cái son uh, đỏ hồng này rồi. Vì là trước khi livestream thì da của Huyền không có bôi gì cả, cũng chưa bôi serum, cũng chưa bôi uh, cái ờ, thỏi kem nền ờ, phấn nền BB stick thế nên là da của Huyền nó hơi ờ, sạm một chút nên là Huyền đã phải đánh một cái chút son một cái thỏi son rose cũng của công ty Mini Garden này vào Bây giờ thì Huyền sẽ dùng chính cái thỏi son này để Huyền làm má hồng nha mọi người à, Bữa trước Huyền like thì Huyền um, có nói với mọi người là uh, Huyền mua một cái thỏi má hồng của bên uh, Hàn Quốc ấy và Huyền nó là dạng kem và Huyền cũng đánh như thế này nhưng mà Ờ, đối với những bạn mà không có những cái dòng má hồng riêng thì mọi người có thể sử dụng chính những cái thỏi son như thế này để làm má hồng nhá và huyền biết là bây giờ cái việc sử dụng má sử dụng son môi làm má hồng nó là một cái rất là thông dụng rồi nhưng mà ngày hôm nay thì huyền cũng sẽ chia sẻ lại tại vì biết đâu đó có những bạn không biết và có những bạn sẽ không biết cách đánh son bằng má hồng à đánh má hồng bằng son nhá đây thì mọi người sẽ chấm một chút cái son cái cái son ra cái đầu ngón tay như này một chút thôi nhá một chút thôi đánh từ từ ít ít thôi nếu mà thiếu thì mình sẽ đánh thêm chứ mà mình đừng đừng chấm nhiều quá nó sẽ bị đỏ sau đó mọi người gì gì như thế này mọi người sẽ ờ, ấy như thế này nhá thường thì má hồng huyền sẽ luôn luôn đánh từ trong ra ngoài vì là huyền muốn có một cái um, uh, gương mặt uh, nó baby thế nên là huyền sẽ đánh lựa chọn cái phương pháp đánh má hồng là từ trong ra ngoài mọi người ạ còn có rất là nhiều kiểu đánh má hồng ví dụ như mọi người muốn đánh má hồng nó gọn gàng ấy thì mọi người sẽ đánh ví muốn gương mặt của mình nó gọn thì mọi người sẽ đánh má như thế này đúng không còn à, hôm huyền học lỏng được là nếu như mà muốn có gương mặt của mình nó baby một chút ý, thì mọi người sẽ đánh cái uh, má hồng từ trong ra ngoài để cho cái gương mặt của mình trông nó baby hơn đó lúc đầu mình lấy rất là ít bây giờ sẽ lấy thêm một chút nhé để cho đánh từ trong ra ngoài nha mọi người không phải tốn tiền mua má hồng nhiều mà mọi người cũng có thể sử dụng được đó là cách nhanh gọn đơn giản nhất hoặc là với những cái hôm nào mà mọi người quên mua à, quên mang má hồng đi thì mọi người có thể sử dụng chính cái thời gian mà mọi người đang đánh để làm má hồng đó nhiều comment quá vì không đọc được da <laughs> chị đẹp quá mỗi huyền cảm ơn em đó mọi người đã thấy da của huyền khác chưa hoàn toàn là hôm nay không hề đánh hay nhấn một chút mắt gì mà hôm nay chỉ là um, sẽ um, tô điểm cho cái làn da của mình và sẽ uh, chỉ đánh như thế nào đấy để cho mọi người nhìn thấy được là, là cái làn da của mình nó lên ngôi uh, cái uh, sự căng bóng mịn màng và cái độ trắng sáng của cái làn da của mình hôm nay uh, sản phẩm đinh thì sẽ là serum và thỏi kem nền BB stick đó chỉ cần sử dụng hai cái đấy thôi mọi người nhìn da của mình nhé trông nó đã khác rồi đúng không môi của Huyền hiện giờ là đang có son rồi mọi người nhá đánh thêm một chút nữa thôi Huyền thì thích đánh lòng môi hơn vì là bây giờ thì đang trang điểm rất là nhẹ nhàng thôi và không nhấn mắt Thế nên là Huyền sẽ đánh lòng môi còn đối với những hôm nào mà Huyền trang điểm kiểu uh, lạnh lạnh này hoặc là trang điểm kiểu sâu ấy uh, Thì Huyền sẽ đánh đánh son tràn viền môi Còn hôm nay thì Huyền sẽ đánh bên trong lòng môi thôi vì là Huyền không nhấn mắt và trang điểm rất là tự nhiên Cái um, son roll này này thì mọi người ăn uống thoải mái lâu lắm rồi không trôi luôn ấy. cái thon so cái thỏi mình đang cầm là số 08 là màu đỏ hồng son ừ. Rose son này thì có giá là 265 nghìn nha mọi người Chị xinh lắm, em cũng hay xem phim của chị Cảm ơn em Mọi người có, có câu hỏi gì không? Tại vì là lúc nãy thì uh, vừa phải chia sẻ và vừa phải um, phải phải phải trang điểm ấy thế nên là không đọc kịp comment của mọi người nữa bây giờ mọi người có câu hỏi gì không thì cứ hỏi Huyền nha tố tố chị Huyền ơi ơi em Hà Trung xinh quá cảm ơn bạn đó thì là uh, bình thường uh, ví dụ như là đưa bạn em đi học này hoặc là uh, đi cà phê nhẹ nhàng với bạn bè uh, không cần phải quá cầu kỳ hoặc là đi uh, siêu thị hoặc là đi shopping bình thường thì Huyền sẽ um, sẽ trang điểm như thế này Huyền sẽ chỉ uh, có bình thường là Huyền sẽ chuốt thêm một chút mi để à, cho cái mắt của mình nó sâu hơn và kẻ một chút đuôi mắt và đối với những cái à, lớp à, trang điểm thì Huyền sẽ chỉ đánh ví dụ như là sử dụng đơn giản nhất là sử dụng serum xong serum để đảm bảo cái bước dưỡng da của mình à, sau đó thì sẽ sử dụng cái kem nền thỏi BB stick này này là xong cái lớp make up của Huyền rồi và một chút son và sử dụng son để làm má hồng luôn là nó rất là tiện tại vì là cái thỏi son đỏ hồng này này thì là nó không huyền hiện rồi đang không có cái má hồng phù hợp với cái màu son này thế nên là thay vì Ờ, khi mà sử dụng thỏi son nào mình cũng phải mua cái màu má hồng như thế màu cam son cam thì phải sử dụng má cam son hồng phải sử dụng má hồng uh, son uh, hồng này thì phải sử dụng má hồng này chẳng hạn như thế thì nó rất là tốn kém mà nó rất là làm lích kích thì mình có thể sử dụng chính cái thỏi son mà mình đánh trên môi này này để làm má hồng thì nó sẽ rất là phù hợp với cái màu môi của mình mọi người thấy không đó thì cái da của Huyền bình thường là Huyền sẽ chỉ đánh như thế này thôi nhá rất là đơn giản chị ơi nem tên thật là gì ạ xem nem tên thật tên là Gia Huy em ạ son chị bôi màu gì thế son chị bôi là màu đỏ hồng số 08 Son Rose thì tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay mà chị like thì đều là của hãng Mini Garden nó có ba sản phẩm như thế này là ba sản phẩm đinh của công ty à, sản phẩm thứ nhất đó chính là cái ờ, serum này serum này hiện giờ là đang uh, làm vương làm tướng trên thị trường luôn tại vì là nó quá là có nhiều công dụng trong một cái sản phẩm nó có rất là nhiều công dụng trong một cái sản phẩm và đảm bảo được tất uh, trị được tất cả cái tình trạng của các loại da uh, Chị ơi serum này có dùng được cho da dầu không ạ? Có em ơi Hải Đường Cái serum này này nó còn có tác dụng kiềm dầu nữa Đối với da của chị nhá Thì là da hỗn hợp thiên dầu Bình thường là sẽ có da dầu này Da khô này Da hỗn hợp thiên dầu hoặc da hỗn hợp thiên khô Đối với da của chị là da hỗn hợp thiên dầu Vì sao? Vì là ờ, Bình thường là hai cái má của Huyền này này Nó sẽ rất là khô Nó sẽ rất là khô Nhưng nó lại đổ dầu ở vùng mũi Vùng trán và vùng cằm đó là vùng chữ T thế nên là uh, bình thường mà nếu như sử dụng serum nào mà kiềm dầu hoặc là serum nào mà dưỡng da quá tức là mỗi cái loại serum nó sẽ có một cái đặc uh, điều trị riêng thì nó không phù hợp với da của mình vì da của mình nó là da hỗn hợp thế nên là mình phải sử dụng những cái sản phẩm nào nó cũng là hỗn hợp để nó có thể điều trị được hết tất cả những cái tình trạng da và nó không kén người sử dụng thì cái Hyaluronic Repair Serum này này nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của mọi da và mọi tình trạng nên là nó là cái cái sản phẩm mà Huyền rất là thích thế nên là hỗn hợp thiên dầu hay hỗn hợp thiên khô hay là da khô không da thường hoặc là da dầu thì đều có thể sử dụng cái serum này được mọi người nhé Nguyễn Hạnh da nhạy cảm dùng được không chị? Dùng được em ạ, tại vì là cái này thì nó cũng không có những cái thành phần gây kích ứng da đâu Và nếu như mà mọi người muốn biết là da của mọi người sử dụng sản phẩm có bị kích ứng không Thì mọi người sử dụng vào cái cái chỗ này của tay này này mọi người bôi ví dụ kem dưỡng hay là serum mọi người có thể bôi vào cái chỗ này của tay để mọi người có thể uh, test được là cái da của mình nó có bị uh, dị ứng với những cái sản phẩm mình chuẩn bị sử dụng không tại vì chỗ này là cái chỗ nhạy cảm nhất Ừ. À, Đặng Lê Hoàn tất cả các sản phẩm bên mình đều có bảo hành nha các bạn đúng rồi tất cả những cái sản phẩm của bên công ty Mini Garden và đặc biệt là khi mà mọi người mua bất kỳ sản phẩm nào của bên công ty Mini Garden và của bất kỳ một cái đại lý nào thì mọi người nên nên nên nên uh, yêu cầu là show ra cái giấy kiểm định này show ra cái giấy kiểm định và hỏi là có bảo hành hay không tại vì là đối với những cái đại lý uy tín ví dụ như là bạn đặng lê hoàn mà huyền mua huyền mua cả bộ ấy, thì là sẽ um, có các bạn thì sẽ show ra được cái uh, uh, nguồn gốc uh, rõ ràng của sản phẩm cũng như là những cái giấy bảo hành ví dụ như là trong cái um, trong trong trong cái uh, hộp ấy thì các bạn ấy luôn luôn đi kèm theo cái phiếu bảo hành như thế này đây trong bất kỳ một cái hộp sản phẩm nào của bên công ty mini Garden và đặc biệt là của bạn Đặng, Đặng Lê Hoàn mà Huyền mua thì đều có những cái phiếu bảo hành như thế này đó à, phiếu bảo hành sản phẩm phiếu bảo hành cam kết sản phẩm không chứa trì không chứa thủy ngân và cọc nicot à, ờ, gây hại chị à, ờ, nếu như mà bạn nào mà phát hiện là trong những cái sản phẩm của công ty mini garden xuất hiện những cái uh, chất uh, uh, cấm thì sẽ được uh, đền bù 10 triệu đồng đó thì là bây giờ những cái sản phẩm của bên công ty mini garden đã bắt đầu bị làm giả rồi thế nên là mọi người nên tìm những cái uh, địa chỉ uy tín để mọi người mua ví dụ như là bạn bạn đặng lê hoàn mà hôm nay huyền lai like là một cái đại lý rất là lớn của bên công ty mini garden và mọi người có thể yên tâm khi mà mọi người mua cái sản phẩm của bạn ý và hiện nay thì trên uh, công ty cũng đang có những cái chương trình khuyến mại ví dụ như là mọi người mua cả bộ sản phẩm của bên ờ, Mini Garden thì mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son nhé một uh, combo là serum này một combo đầy đủ là serum này uh, kem nền này và son như thế này thì mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son 265.000 nữa đó serum này thì có giá là 330.000 này cái kem nền dạng thỏi này thì có giá là 315.000 và cái son này thì có giá là 265.000 và mua cả một bộ như thế này thì mọi người sẽ được tặng tức là mua cả một combo như thế này nhá thì mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son như thế này nữa và trong cái hộp thỏi son đó thì đây đây là cái vỏ hộp của cái thỏi son râu này rất là xinh và trong cái thỏi son râu này thì có đi kèm quà tặng là một cái hộp nước tẩy trang mắt môi nữa à, vì sao vì là đối với riêng những cái dòng son mà nó lâu trôi này nó rất là tệp vào môi như thế thì mọi người tẩy trang nó sẽ rất là lâu đi nên là phải có những cái dòng tẩy trang chuyên dụng như thế này thì sẽ có thể tẩy ờ, trang môi được một cách sạch sẽ và và và nhanh đi nhất nên là uh, nguyên khuyên là đối với những cái sản phẩm nào thì mọi người nên sử dụng nó theo bộ thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa nhất mọi người có thể sử dụng cắt ghép cũng được nhưng mà đối với Huyền thì Huyền uh, thường uh, khi mà sử dụng một cái loại sản phẩm nào thì Huyền sẽ sử dụng theo bộ thì Huyền thấy là nó sẽ ăn dơ với nhau hơn đó nhé à, mọi người khi mà mua cái serum này thì sẽ được free ship hay sao ấy có thể hỏi kỹ bạn đặng lê hoàn vì là Huyền ờ, cũng mua quá là nhiều những cái sản phẩm của bạn Đặng Lê Hoàn rồi và Huyền cũng có được những cái ưu đãi riêng nhưng mà hiện giờ là theo Huyền được biết là mua serum Mahalo Repair serum này này thì sẽ được free ship hoặc là mọi người mua cả một bộ sản phẩm bao gồm ờ, serum này uh, kem nền dạng thỏ như thế này hoặc là son rose như thế này thì mọi người sẽ um, được tặng kèm cả một bộ như này thì mọi người sẽ được thêm một cái thỏi son râu như thế này nữa và bất kỳ những cái sản phẩm nào của công ty Mini Garden thì đều có tem bảo hành như thế này nhé mọi người nhé nếu như không có tem bảo hành thì chắc chắn là hàng giả và nếu như không show được những cái giấy bảo hành này hoặc là những cái ờ, giấy cam kết về nguồn gốc sản phẩm thì mọi người tuyệt đối không mua nhé không mua linh tinh hay là tràn lan trên thị trường <laughs> ok hôm nay nói quá nhiều luôn ý da của Huyền sau khi mà sử dụng hoặc sau khi mà bôi một cái lớp lên da như thế thì Huyền cũng không hề cảm thấy là Huyền vừa mới bôi chát một cái gì lên da cả tại vì là nó rất là mỏng rất là nhẹ muốn mua thì làm thế nào chị ơi xong ngư à, em muốn mua cái uh, sản phẩm của công ty mini garden này này thì em cứ liên hệ trực tiếp với uh, bạn đặng lê Hoàng của tác facebook ấy thì là một cái uh, địa chỉ uy tín nhất uy tín nhất của mini garden tức là mini garden thì có rất là nhiều những cái đại lý khác nhau nhưng mà với bạn đặng lê hoàn thì chị thấy là bạn ấy là một cái đại lý lớn nhất và phân phối nhiều nhất cái sản phẩm của công ty mini garden nên là để tránh bị mua phải hàng giả hàng nhái thì đây là thì mọi người ờ, đây là cái hộp mà bb stick này thì mọi người ờ, inbox trực tiếp cho bạn đặng lê hoàn nhé và với cái giá thành nó hợp lý như thế này thì huyền nghĩ là ai cũng nên sắm cho mình một cái bộ sản phẩm để sử dụng uh Hyalo à, Repair Serum cái serum này Huyền thích vì là uh, Huyền được biết là các anh chị uh, trong công ty Mini Garden đã mua cái dây chuyển sản xuất uh, mua cái dây chuyển sản xuất công nghệ này ở bên Nhật Tức là nó rất là rất là đắt và rất là hoành tráng nhưng mà uh, dù sao người ta làm kinh doanh mà người ta cũng phải uh, cân đối để xem như thế nào vừa là uh, công bố ra được thị trường một cái sản phẩm tốt nhưng mà giá thành nó phải hợp lý nữa vì là ai cũng sẽ muốn sử dụng những cái sản phẩm tốt thôi nhưng không phải là ai cũng có cái điều kiện kinh tế để mình có thể sử dụng thế nên là vừa phải là sản phẩm tốt vừa phải là hợp với giá thành và túi tiền của mọi người nữa thế nên là cái dòng sản phẩm của công ty mini garden này này thì huyền thấy nó đạt được ờ, tất cả những cái ờ, ưu điểm tất cả những cái ưu điểm đấy đây nhá một bộ ba sản phẩm nó gồm những cái này cái này là serum này à, cái này là cái kem thỏi nến BB stick và cái này là cái son rose cái son rose này thì có rất là nhiều màu có có bảy màu hay sao ấy Uyển không nhớ nhưng mà màu nào cũng dễ đánh và huyền thích nhất là cái màu đỏ hồng này này đó thì là uh, mọi người uh, Huyền thì chỉ là những cái người mà sử dụng sản phẩm và Huyền chia sẻ ví dụ như là cái cách Huyền sử dụng như thế nào, cảm nhận của Huyền ra sao và có thích hay không thích thôi. Còn nếu như mà muốn tư vấn riêng cho từng cái loại da một ý thì mọi người hãy inbox trực tiếp cho bạn Đặng Lê Hoàn là cái đại lý lớn nhất của bên công ty Mini Garden và đang phân phối thì để mọi người có được những cái lời khuyên về những cái dòng sản phẩm cũng như là cái làn da của mình. Còn ờ, đối với riêng cái serum Hyaluron Repair Serum này này thì mọi người có thể sử dụng cho tất cả bất kỳ một cái loại da nào từ những cái làn da khó tính nhất à, để có thể cải thiện cho làn da của mình à, mọi người cứ thử sử dụng một thời gian đi da của mọi người nó đã khác biệt rất là nhiều rồi vì à, có chăm dưỡng thì có hơn đúng không nên là không thể nào hoặc là với những bạn da đẹp rồi mà cũng không dưỡng thì huyền cũng không không khuyến khích đâu tại vì là không thể da của mình nó không thể đẹp mãi được thế nên là bây giờ da mình đẹp rồi thì mình hãy dưỡng để duy trì cái độ đẹp đó nó lâu hơn chứ đẹp rồi xong bây giờ một hai năm nữa mà mình không chăm dưỡng thì nó cũng sẽ không có tác dụng nữa và mai sau thì nó sẽ bị lão hóa rất là nhanh mọi người nhá xong ngư mụn thâm với lỗ chân lông có dùng được không chị? Mụn thâm với lỗ chân lông dùng được em ạ Tại vì cái Hyalur Repair Serum này này thì nó có tác dụng là trị mụn nữa Và làm xe khít lỗ chân lông, làm trắng da và đều màu da Nói chung là nó có rất là nhiều công dụng à, Mọi người có thể ờ, inbox trực tiếp cho bạn Đặng Lê Hoàn để bạn ấy tư vấn cho nhá còn à, cái mục sở thị rõ nhất là mọi người hãy nhìn cái da của Huyền bây giờ này này à, đầu tiên là Huyền để mặt mộc Huyền like thì da của Huyền nó hơi sạm một chút sau đó thì Huyền thoa cái à, Hyaluron Repair Serum này thì da của Huyền nó sáng lên rất là nhiều rồi da của Huyền nó đã sáng lên và cái serum này nó thấm hút vào da của Huyền và làm cho da của Huyền nó căng bóng mịn màng rồi sau đó thì Huyền sử dụng cái à, cây kem thỏi nền BB Stick này mọi người sử dụng cái này xong thì mọi người cũng không cần phải sử dụng phấn nền ở bên ngoài đâu tại vì là nó nó nó rất là khô và nó rất là tệp vào da của mình nó không hề bị à, bị bị dính nó không hề bị dính và trong cái à, serum serum hay là trong cái à, kem thỏi nền đấy thì nó đã đều có những cái chỉ số chống nắng rồi chỉ số chống nắng là 43 SPF thế nên là cũng không cần nhất thiết là phải sử dụng kem chống nắng tại vì là khi mà tìm bất kỳ một cái sản phẩm nào thì huyền huyền luôn luôn tìm hiểu xem là cái sản phẩm nào nó có chỉ số chống nắng hay không đó và sau đó thì đánh một chút son thế là rất là nhẹ nhàng trong một mùa hè rồi đó rất là nhẹ nhàng trong một mùa hè rồi vì mùa hè mà nhìn ai trang điểm quá là dày và quá là nhiều lớp thì trông nó rất là ngốt và đặc biệt là khi mà mình ra đường rồi uh, cái uh, nắng nôi xong rồi mồ hôi mình chảy ra mà nó chảy cái phấn nền mình đánh ra nó chia thành hai lớp thì nó sẽ trông nó sẽ rất là kinh thế nên là hello em yêu tín đinh thế nên là uh, cái um, cái cây kem thỏi nền BB stick này mọi người đánh nhá thì mọi người có da ngoài nắng nhá mồ hôi của mọi người có chảy thì da của mọi người nó cũng không bị tợt xuống tức là cái phần nền nó cũng nó cũng sẽ không bị trôi xuống nó sẽ không bị trôi xuống yên tâm một cái điều là như thế và đánh rất là thích và rất là phù hợp trong mùa hè này ok bây giờ thì huyền sẽ kết thúc cái livestream này đây Uh, sẽ đi ra ngoài dạo phố một chút tại vì là mặt bây giờ cũng đang khá là hồng hào rồi hello chị thu phương vũ nhớ chị yêu xem like đỡ nhớ <laughs> <laughs> ôi nhớ quá chuẩn bị được gặp nhau rồi <laughs> Ok, bye bye cả nhà nha Và nếu như mà mọi người không hiểu gì thì mọi người có thể hỏi bạn Đặng Lê Hoàng Tại vì là bây giờ bên công ty đang có rất là nhiều những cái chương trình khuyến mại nữa à, Nên là à, hãy inbox trực tiếp cho bạn Đặng Lê Hoàng để bạn ấy tư vấn cụ thể cho từng cái loại da Cũng như là sẽ tư vấn cụ thể về những cái um, chương trình khuyến mại mà bên công ty đang có Thư Phương Vũ hẹn hò đi Ok chị ơi lên lịch đi xong inbox cho em nhá <laughs> Bye bye cả nhà nha, tạm biệt